Esa, esa forma phía xa gọi bài ê ra ê ra mơ đã ê ra ê ra mơ ê ra ê ra mơ là chú mu ê ra mơ ngày đêm tối vĩnh viễn đã qua đi đắng cay bạn từng mang tháng năm spa thì anh dừng lên cao su tan llego